bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivo Hiện tại thì mình đang có mặt tại đây là Gala Khê Chút nữa thôi chúng mình sẽ lên kia và trải nghiệm tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông Ok, chúng mình hãy cùng đi nhá Let's go có một ờ, phó nháy đi cùng với mình Tại vì bọn mình ờ, sẽ vừa cả quay cái vlog này và bọn mình sẽ chụp ảnh luôn Yeah và bây giờ bọn mình sẽ đi mua vé Mua ở đây à? khu bán vé này Không thế nào nữa À bên kia có chú hướng dẫn kìa Đi con Linh, có con con Linh Cảm ứng luôn à chú? Hả? Cảm ứng luôn đúng không ạ? Ừ Ấn vào Cát Linh, mình đang ở La Khê chào bọn đi Cát Linh ạ Hai người Vâng ạ 26 nghìn 26 nghìn Nó có trả lại không ạ? À? Trả lại Tăng <laughs> vâng nhận okay. Vâng, vâng. Đấy. Dạ vâng Con vừa lấy vé Và tiền trả lại ạ Uầy, xịn quá <laughs> Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ Yeah, và đây là vé Quẹt vào đây đúng không? Dạo đây đúng không? Ừ. Ờ. Ok Hướng đi Cát Linh Ở đây khá là ồn các bạn ạ Chào mừng quý khách đã đến Đây từ đây nếu mà các bạn muốn đi uh, lên đi hướng tàu Cát Linh thì sẽ đi bên này Còn nếu mà các bạn từ uh, ờ, Cát Linh đi về thì sẽ đi xuống đỏ bên này Đó, có hai lối nhá Nên là để ý nhá Bây giờ bọn mình sẽ đi lên về hướng uh, ờ, Cát Linh có thang máy và có thang bộ tùy bạn lựa chọn Đây là tàu vừa từ Cát Linh về các bạn ạ Sau khoảng tầm 20 ờ, đến 30 giây thì tàu sẽ lại đi tiếp Nên là các bạn phải nhanh chân nhé Dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông được ký kết vào năm 2008, đến nay đã được 13 năm, do đó mà rất nhiều người lớn tuổi mong ngóng chờ đợi để được trải nghiệm chuyến tàu này. Chào đón quý hành khách đã đến ga Cửa Đình, vui lòng sau, cửa cầu sắp đóng, xin hãy cẩn thận. Trục đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông dài 13 km, gồm 12 ga, 4 toa tàu có sức chứa lên tới 960 người. Vé tháng là 200.000 đồng, vé ngày là 30.000 đồng, vé lượt từ 8 cho đến 15.000 đồng một vé một lượt. Khi thông báo đến ga Cát Linh hoặc Yên Nghĩa thì tất cả hành khách trên tàu đều phải xuống. đây là cát linh đó là chúng mình sẽ quay trở ngược lại từ cát linh đi về hà đông và ok đây rồi các bạn nhớ nhá là khi chúng mình đi ra ấy là chúng mình phải đi từ bên này ra bên phải này nha là lối ra như các bạn có thể thấy thì mọi người đến đây chụp ảnh rất đông đây là ga cát linh phía trên này cũng có một vài cặp đang ờ, chụp ảnh các bạn ạ Úi rồi đó Thấy chưa Mọi người chụp ảnh đông lắm Mình đã cố gắng để đi vào cái khoảng thời gian mà hết miễn phí rồi để đỡ đông nhưng mà vẫn đông các bạn ạ Và khi mà các bạn mà muốn từ Cát Linh mà quay trở lại Hà Đông ấy Thì chúng mình sẽ phải đi xuống và mua đổi vé một lần nữa Vì uh, chúng mình sẽ không thể A few moments later. Ở đây là ga màu xanh dương này Mỗi ga sẽ một màu các bạn ạ một khác nhau đấy rồi nào bây giờ chúng mình sẽ đi ra chúng mình sẽ phải đưa vé vào đây này ok tít phát đi ra <laughs> ôi rồi cảm giác là lần đầu tiên được ờ, đi ờ, tàu cát linh thật là thốn ok bây giờ chúng mình sẽ đi ờ, quay trở lại La Khê điểm bắt đầu của chúng mình thì à, sẽ phải mua vé mua vé đâu ấy ở dưới à ờ đâu là hải à kia đúng không ờ, ok lại đi lên và lại đi về các bạn ơi làm sợ hãi Ừ, chắc nhìn mặt mày nó ghét đấy và hết khoảng tầm ờ, hơn 10 phút thì nếu mà từ Cát Linh về Hà Đông thì mình nghĩ là chắc tầm 15 phút thì đấy nói chung là rất là nhanh và có một đường tàu sắt Cát Linh Hà Đông di chuyển ờ, sẽ vô cùng tiện lợi như này thì ờ, sau 12 hay 13 năm thì đấy chúng ta chờ đợi và cuối cùng cũng đến ngày này các bạn ạ đã xem hết đến đây là hết video rồi thì à, nếu mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like video một subscribe và nhớ để lại cho mình một comment nhá cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh Yến Vivu nhá bye bye